someday và Thông Bit TV Hôm nay Vi mời bạn thân của Tâm Bi tên là Diễm nè Wow <laughs> Hôm nay Diễm là guest của Thẩm Bit TV Tại vì Thẩm Bit sẽ make up cho Diễm Để mà các bạn và Diễm đều biết được make up cho da khô thì thế nào Thì bắt đầu luôn Những người mà da khô ờ, lúc nào phải cung cấp nước Vì biết sao không, nếu mà người ta bị da khô thì da có thể là dễ bị già cho nên lúc nào cố gắng tôi cung cấp nhiều nước bằng những cái skin care mới đầu thì mình sẽ sử dụng Unique Me Skin Care nhé cái này ba chủ đã tặng cho Vi rồi rồi Vi sẽ dùng tay nãy giờ sạch tay rồi nha rồi dùng cốc nước cho thân <gasps> trời ơi bị khô môi nữa. ừ, khô môi thực thực sự là da diễm rất là khô sao dạo này là gia vị đen nữa hả cái này thấy là đau mình có tựa ra được không nhưng vậy không muốn cho nó đi lên nó à, thế hả bình thường là đi lọc mà thế này sao nó xíu nhà chị bôi cái cái thuốc cho nó bớt giảm bớt có à, thể á ừ. thì ờ, cho nên những người mà ừ, tất cả tuần mặc đều khô như thế này thì lúc nào phải cố gắng bôi cái giường ổn đúng rồi đúng để cung cấp cho ờ chào con tôi mới kỹ hơn này nó khô quá trời luôn da này sắp là là wow ừ, ừ, đi ừ. rồi trời ơi khô ối là khô ấy cái này bị bọc bọc bọc sau khi các bạn cung cấp nước bằng những sản phẩm đơn giản á, thì chúng ta sẽ bôi primer primer này là của Hopi Girl hôm bữa vì đã sử dụng rồi này chắc là primer thì trước khi trang điểm nó làm da ừ, mềm hơn và để make up được vào da tốt hơn này cho nên là mình bây dùng để mà da mình được mềm mại nó mặt nhố quá à. đẹp hơn đẹp ừ, đúng rồi sao có ở đây thơm lắm ồ rất là thơm ừ, đúng ừ, rồi ừ, cái này thơm à, ok thì á bây giờ là làm tôn giản xong rồi da hơi khỏi hơn đúng không cho nên chúng ta sẽ bôi cái này Tone up cream Tone up cream mà có vừa, vừa có chức năng của kem chống nắng nữa nha Rồi dùng... À cái này chức năng này chức năng là kem chống nắng luôn Ừ đúng rồi Thì những người da khô thì bình thường không có sử dụng cái này mà là dùng hai sản phẩm này để dễ hút sau đó giúp tổ da mình cũng hút được nhé thì hai cái này là tiện hơn rồi chiếc cái gì cái nào cũng được cái này để cho nó to ừ, ok ok đúng rồi cái này nhiều miền đều làm được ừ. cho nên thoa đều sau khi cung cấp nước là phải thoa đều nãy sử dụng Premier cho nên là, là dễ bôi những cái này thoa đều đành được này. 음, da khỏe hơn Ví dụ hồi nãy giờ chị có vui bên này rồi Xem phía trước dùm đi ừ, Bên này được sáng hơn đúng không? Còn ừ. bên này là hơi đêm đêm à, nên bây giờ Tối sẽ... hơn cái đêm đêm <laughs> Cho nên sẽ vui bên này nữa nha Cái chỗ mà mặt em nhỏ cho nên có ít thôi nhưng mà cũng phần kia xem mọi người trắng ừ. hơn chút xíu nè <laughs> đúng rồi trắng hơn rồi cho nên bây giờ là đây là quan trọng nhất một loài là dành cho những người da trắng hơn còn uh, thì không đêm lắm nhưng mà nên dùng thứ hai tại vì cái thứ nhất thì bình thường là muốn trắng lên còn thứ hai là bình thường là phải che cái gì đó tập trung che là dùng số 2 còn sản phẩm này các bạn có thể vào Topishop xem được nha cho nên á Dì sẽ quay cái này cho Tại vì dì em có nhiều thăm màu bên này ừ, giờ gần đây cũng giảm rồi nhưng mà chỗ này hơi nhiều cho nên dì sẽ chê bằng cái này nhé Quá đi Chiều xíu rồi chúng ta ăn cái tteokbokki nha <laughs> Ừ, thôi chưa? Đúng rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái thứ hai tiếp tục Hoa đều Mình nhẹ nhẹ thôi Chỗ này xăm nhiều lắm Và những cái còn lại thì sử dụng vào chỗ khác để mà nó được thoa đều Chứ nếu mà chỉ có một chỗ này được sáng thôi thì hơi kỳ mà đúng không? là được bi trang điểm kỹ nè Tại bình thường những không trang điểm kỹ như vậy đâu Những không chia khúc điểm đâu vì đang cố gắng ờ, phát triển cho nên dạo gần đây là càng làm video càng được phát triển và cũng nhớ thuộc nhiều từ vùng nha rất nhiều từ vùng mà bạn không biết mà giỏi hả Hé học khoảng hai ba tiếng về phụ đề của video make up luôn ừ. Ừ. Ừ, da khô khó lắm thế là phải vui nhiều thứ vì những người da bình thường như Vi hoặc là dầu nhiều thì không còn bôi nhiều nếu mà bôi nhiều thì nó sẽ tất cả lên lên lên cho nên không không có hút được yeah, lạnh da không hút được nhưng mà da khô thì nên cung cấp rất nhiều cho nên bây giờ là cũng phải thoa đều nữa này mệt quá ước gì mỗi ngày được bị làm <laughs> ra tiền đi mày <laughs> à, giờ chúng ta sẽ tạo khối này thì tàu phối bằng cái hàng này mình chỉ có dùng cái này thôi giờ còn đây tại vì nó có cả hai bên một cái là highlighter thứ hai là tàu phối u ừ. à, cho nên là ông bi học được chữ tàu khối à tất nhiên <laughs> giờ này bi giỏi tiếng việt nữa ừ. nhưng mà mặt diễm hơi nhỏ cho nên là không cần che hoặc là không cần không cần tạo khối nhiều tạo khối thì uh, hai chỗ này để làm mũi này tại vì chung <laughs> với câu đi ở cái này là quá trình thôi cho nên là các bạn đừng có tắt video nhá mình sẽ thoa đều lên cái này là cách đi làm mũi này mũi mình cũng thấp lắm nhưng mà cố gắng vui cái này hai chỗ này á thì mũi sẽ thấy trắng cao luôn uhm, xem thử đi nhỉ uhm, thấy mũi cao hơn rồi đúng không <laughs> rồi chúng ta sẽ highlight vào cái chỗ hai chỗ này để cho mũi cao hơn nữa này rồi cho cho nhẹ nhẹ thôi để nó tự phúc uhm, mũi sẽ cao hơn bình thường uh, ok hơi thành công rồi ừ. rồi bây giờ sẽ vẽ mắt rồi một ví dụ diễm thì giống như người Việt Nam đa số người Việt Nam đều là có hai mi như thế này đúng không hai mí ừ, hai mí còn ngay chỗ mi luôn chứ nếu mà để nó về chỗ này thì sẽ không được đẹp phải vào mắt đi vẽ vào vòng mắt luôn vẽ theo đường qua mắt mình còn đôi mắt thì làm, làm, làm ngang đây là được rồi ừ rồi bên trước nữa chỗ này nữa nè ừ hai mắt khác nhau mắt tôi... là nhìn to hơn này đúng rồi tôi rỗ hơn và to hơn còn bên ừ. này là thấy mệt hơn đúng không ừ. sẽ <laughs> rất là mệt mỏi này cho nên chúng ta sẽ cố gắng yeah. Dạ, mắt bên trước nữa ok giờ xong rồi bên bên cắt nữa này ok mở mắt vào chắc chắn là diệp sẽ xem clip này nhiều nhất để <laughs> diệp học cách trang điểm này ok được rồi ờ cho bây được rồi này sau đó chúng ta sẽ vẽ trong mày vẽ trong mày thì mình sẽ chỉ điểm này uhm, từ cái đầu á mình sẽ làm như thế này làm ngang á sau đó mình sẽ tô màu như thế này đúng không tô màu từ từ dưới đến lên hai ba bốn năm sáu sau đó là mình vẽ bên dưới bên dưới nồi đến đuôi trong này hiểu không vẽ như thế này sau đó tô màu ừ. nhưng mà đừng có để trong này gì xuống vì như vậy giống như con chó <laughs> nó ngoan ngoãn nhưng mà không được lắm không quá chịu này để trong mày ngăn hoặc là để lên xíu cũng được à. Thấy không? cảm thấy quá đông thì mình sẽ <laughs> mình sẽ xóa bằng xóa bằng ngón tay vì vì thế là thích trong mày đồng cho nên là làm quá đông nên đôi khi cảm thấy như vậy là vì sẽ xóa bằng cái ngón tay của mình à. bây giờ xem lại đi ừ. ừ xem đơn giản hơn đúng không vì các cái kiếm gì mới thấy được tại vì cái này nó nhìn rõ được đúng không nhưng mà là phải đẹp hơn <laughs> hai mắt khác nhau mắt tôi... là nhìn to hơn này đúng rồi tôi rỗ hơn và to hơn còn bên ừ. này ờ, là thấy mệt hơn đúng không ừ. sẽ <laughs> rất là mệt mỏi này cho nên chúng ta sẽ cố gắng yeah. Dạ, mắt bên trước nữa ok giờ xong rồi bên bên cắt nữa này khi mở mắt vào chắc chắn là diệp sẽ xem clip này nhiều nhất để <laughs> diệp học cách trang điểm này ok được rồi ờ bây giờ đẹp rồi này sau đó chúng ta sẽ vẽ trong mày vẽ trong mày thì mình sẽ chỉ điểm này uhm, từ cái đầu á ừ. mình sẽ làm như thế này ừ. làm ngang á sau đó mình sẽ tô màu như thế này đúng không ừ. tô màu từ từ dưới đến lên hai ba bốn năm sáu sau đó là mình vẽ bên dưới bên dưới nó đến đuôi trong này hiểu không vẽ như thế này sau đó tô màu ừ. nhưng mà đừng có để trong này gì xuống vì như vậy giống như con chó <laughs> nó ngoan ngoãn nhưng mà không được lắm không quá chịu để trong mày ngăn hoặc là để lên xíu cũng được à. <laughs> nếu cảm thấy quá đông thì mình sẽ <laughs> mình sẽ tóa bằng tóa bằng ngón tay vì vì thế là thích trong mày đồng cho nên là làm quá đông nên đôi khi cảm thấy như vậy là mình sẽ xóa bằng cái ngón tay của mình bây giờ xem lại đi ừ xem đơn giản hơn đúng không vì các cái kiếm gì mới thấy được tại vì cái này nó nhìn rõ được đúng rồi như vậy là hơi đẹp hơn <laughs> ok nhiễm thích nhất là dễ mắt đẹp nè đúng rồi nhiễm xem đi đi phải thoát khóe hơn vì nếu mà hé ra trong này ít quá thì thoát không khỏe lắm vì bình thường là mặc quá người ta hai bên không công bằng nhau được cho nên mình phải sẽ về ký ừ, mới được thấy màu ừ, thấy màu chân màu ô oh, đẹp rồi đẹp rồi ok như thế này được rồi trăng <laughs> cũng gật là trăng rồi ok vậy thì chúng ta sẽ dùng cái phấn mắt ừ. thì phấn mắt ma mông tôi nhé các bạn cái màu này là màu màu da thì nó lên đơn giản bình thường là mình phải vẽ từ đây do nó là kiểu cục cho nên vẽ đơn giản hơn được các con sẽ vẽ một hai ba bốn năm lần vòng mắt luôn sau đó là mở mắt đi mở mắt và ở dưới này không có thịt đúng không người ta bình thường đi tìm để có nhiều thịt ở chỗ này không vậy à ừ tại vì nó có thì dễ thương hơn nhưng mà chúng ta sẽ vẽ bằng cái này để kiếm tiền đi nha ừ, bình thường là mình phải vẽ cái chỗ này ngay chỗ này để mà mọi người cảm thấy rằng là nhâm dễ thương xem nào à là phải vẽ ở phía dưới để thấy nhiều thịt nữa à <laughs> giống biết ừ. ờ, hai mắt khác nhau được không khác nhau đấy ô rất khác nè ừ, nhìn trong này thấy rất đúng rõ rồi, đúng rồi <laughs> ok thì ở dưới nào ờ cười đi cười lên đúng rồi giả vào cười lên sau đó là đúng là diễm chỉ có thịt ở dưới này nhưng mà nó hơi đông đông cho nên mình sẽ vui cái màu này cho nó thấy khỏe luôn nha vậy xem camera thấy thế nào uhm, đúng rồi bây giờ khỏe hơn nữ tính hơn nè ok uhm. vui đẹp rồi ok cảm ơn nhà tài trợ của Dan VTV <laughs> ok thì chúng ta sẽ sử dụng mascara của Misha Brown Color nhé rồi dưới mời tôi là bí quyết của Dan này thì bình thường mình vẽ trong mày xong rồi mình bôi mascara để mà nó được tô màu tự nhiên hơn nha à, đúng rồi như thế này tự nhiên hơn nè ừ. mascara màu màu gì màu, đen à? nhưng mà màu nào cũng được à. cái này là màu nâu cho đơn giản à. tự nhiên hơn ồ xinh à. ha vẽ chân mày xong rồi bôi mascara lên ừ đúng rồi sau đó là mình dùng mascara vào mắt nữa nè lên xem lên nhé ừ đúng rồi xem lên và làm kiểu như thế này chigu jagu chigu jagu à đường xích sắc ừ xích sắc nhột <laughs> nhột <laughs> gì xích sắc xích sắc em nhột mất đây đi giúp tự làm đi vì là những nhột này ok xích sắc xích sắc xích nhột ừ. xích sắc mà xích sắc xích sắc vừa lên vừa xích sắc này em hiểu không đúng rồi đúng rồi đúng rồi như thế là nó mới được rõ ràng hơn Uhm, ok Tại vì trong bài quả diễm đi xuống Cho dù nó dài nhưng mà đi xuống cho nên chúng ta phải sử dụng xích sắc Nhé Trong, mày bài diễm đẹp này Đúng rồi, thích chưa? Xích sắc <laughs> Được rồi à, Nó đi xuống ghê <clears throat> à, Giờ chúng ta đã làm sắp xong rồi Cho nên bây giờ á Sẽ bôi cái cái Lipton cái Tint Water Bar nhé Cái này bị đã tặng cho Diễm Nhưng mà Diễm bây giờ vẫn cần đúng không? Ừ. Ừ, Bi cũng có mua một cái vì đã thích màu này rồi Màu này là màu cam Nhiều người ta thích màu cam cho nên Bi dùng cái này nha Trước đó là chúng ta phải cung cấp nước một lần nữa Tại vì là môi của nó quá khô Cung cấp nước, cung cấp nước Miền đẹp rồi Xong dưỡng gọi là bôi xong dưỡng Dạ vâng mà <laughs> Ok, chúng ta sẽ bôi từ cái đuôi này e nhá e e đúng rồi nên được mà từ cuối đến nuôi có cái mùi sau đó là nuôi thứ hai đến cuối rồi chúng ta sẽ vui như thế này ở dưới nữa nha ở dưới thì cứ làm một cái đường dài thôi ừ, đi ừ. nên Vi hơi khó bôi nên là vì sẽ cứ bôi thoải mái sau đó xóa bằng cái này luôn cái này không biết tiếng Việt là gì tăm bông tăm bông nha tại vì miền diễn miền diễn này cũng nhỏ này để xíu nha rồi bây giờ bôi xong rồi mình phải xóa bằng tăm bông để làm đường luôn nhá hiểu không ừ. ừ. đúng rồi như thế này như thế này các bạn có thể dễ xâm môi xong môi thoải mái hơn xong rồi mình xóa để làm môi của mình rõ ràng hơn và nếu mà các bạn thêm kem che khuyết điểm nữa thì môi của mình sẽ có đường rõ ràng cho nên nó sẽ thấy đẹp hơn ừ, ừ. Ừ, ok được rồi Chỗ này cuối cùng đúng rồi Có thấy không? Dễ thương hả? <laughs> cuối cùng bị sử dụng phong má Phong má hồng số 2 của Hopi Girl Mà Vi đang mong đợi uh, người ta giao hàng được cho Vi Cho nên là Vi sẽ bán cái sản phẩm này nữa lần sau Anh chị dùng một Cái này nó tự ra nó cái này luôn hả? Ờ à, đúng rồi, mình không à, cần mở Mình không cần mở, chỉ cần nó sẽ à. ra ờ, luôn Đúng rồi, đúng rồi Cái này hay này Ờ, à, cái này người Việt Nam thích cho nên Từ trong này nó sẽ tự động nó đi ra bên ngoài và mình trang điểm luôn chứ không cần phải chấm gì nó đương nhiên mà <laughs> anh lật sạch mấy nhà chị một cái này đi nha ok trong qua dùng ừ. chắc là cái này giá khoảng 400 bán giá ở Hàn Quốc 400 này để đi mua rồi đưa đến lên nhá. còn nếu mà chị muốn thấy ờ, một chút say say dễ thương thì mình phải bôi ở dưới mắt nhưng mà kiểu ngăn dưới mắt răng ừ. còn muốn được dễ thương là từ dưới đến lên chỗ này thì nó hơi trẻ hơn ừ, nhưng mà hôm nay thì kiểu hơi sai sai đi <laughs> ok được rồi đến thấy chưa Uhm, bây giờ được sáng hơn nhỉ, sáng trông nhỉ Yeah, dạ, vậy thì ok hôm nay makeup cho makeup dành cho da khô sẽ xong như thế này Ồ, oh, rất là đẹp, ok Lát nữa em sẽ... Biến thái Biến thái biến thái hay cái gì ta à? à? biến thân biến là biến biến biến biến đúng là biến biến thái mà đau lòng lần nữa chúng sẽ biến thành rồi các bạn xem nhá khác nhau như thế nào so với nãy giờ nhé yeah. ồ thật sự đẹp rồi ờ ồ ai đấy <laughs> từ đó cho diễm trang điểm nó không có trang điểm kỹ giống như vậy tại diễm không biết phân biệt được da khô hay da thừa gì đâu diễm ừ. chỉ đơn giản là diễm sẽ bôi kem lót rồi bôi kem nền rồi sau đó bôi má hồng rồi sơ sơ thôi chứ không làm kỹ nhưng hôm nay bi làm rất là kỹ nè ừ. là bi tạo khối nó nhìn cũng đẹp nè à, <laughs> ok đó ờ, mới cười nè dạ yeah, cảm ơn diễm nhiều nha Cảm ơn Bi nhiều Ok, vậy thì video hôm nay sẽ xong ở đây Lần sau chúng ta sẽ gặp với video makeup loài khác nữa nhé ừ, Cảm ơn các bạn, các bạn có một ngày tốt lành và đã thích video này bấm shop, bấm like và chung nữa nhé Ok, bye bye Ồ, từ từ từ từ từ từ đúng rồi từ từ Sau đó là xem bên này ừ, Như thế này Và cười lên rồi xem dưới xem camera rồi cười và bye bye